đây là hiếu dubai đúng không hiếu dubai ấy, đánh hay lắm bạn này đánh khá là hay này hiếu dubai đi năm thời gian có lẽ không quá dài khi anh đi rồi anh đừng bận tâm hãy sống thật tốt hãy luôn vui cười anh không ngờ bên đó được cho em giờ nơi trời xa nhớ em thật